số dòng à, bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì đây có ở trên kệ của chúng tôi thì có một số dòng bếp ga có những cái tính năng an toàn cơ bản đây thì đầu tiên ở vị trí con số 1 đây là dòng bếp ga nút xoay có mặt men chống xước giá là 1 triệu 8 năm sản xuất của nó là năm 2017 bếp này thì tôi cũng đã có gắn cái công tắc rang vào đây rồi nè thì bạn nào mà đã lựa chọn cho mình được một cái con bếp ưng ý và phù hợp với cái mức giá các bạn muốn mua thì các bạn có thể chụp lại cái màn hình ở vị trí con đó và nhắn kèm thêm cái mã 6 số đây đây là cái mã 6 số series để gửi cho chúng tôi thì nhân viên chúng tôi sẽ gửi hình chi tiết bếp mà các bạn à, muốn xem và khi các bạn đồng ý thì tôi sẽ test bếp để cái tính năng của bếp đó là sẽ giao cho bạn khi các bạn chốt đơn thì bếp này giá là 1 triệu 8 mã số của nó đây 072244 mặt men chống xước thì bếp này có gắn tông công tắc rang đây thì cái công tắc rang này á, sử dụng như là các bạn có thể rang hay nấu được những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế ngọn lửa thay vì á, ở cái điều kiện hoạt động bình thường ở cái que cảm biến nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga khi các bạn chọn cái chế độ rang á, được tích hợp ở trên bếp là cái chế độ rang ở trên ờ, nút 3 giây này nè thì nó ở cái que cảm biến ở bên đó nó chỉ ở chịu nhiệt độ thêm nữa là 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện như vậy thì tôi đã gắn cái thêm cái công tắc rang này vào ở cái bếp này để các bạn có thể rang hay nấu những món mà có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị ờ, khống chế ngọn lửa nữa cách sử dụng thì các bạn bật về phía bên trái nè sẽ bật cái tính năng rang nó lên còn khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ tắt về phía bên phải này bếp nó sẽ về trạng thái hoạt động bình thường ở vị trí số 2 đây là dòng bếp uh, Rinnai có mặt men chống xước tiếp theo ở vị trí số 3 đây là dòng bếp Paloma bếp này thì có mặt sơn ừ. thì ờ, đối với ờ, những bếp mà có cái nút 3 giây này nè các bạn mà muốn gắn những cái chức năng này á thì tôi sẽ gắn tích hợp vào bên trong cái nút này luôn các bạn sử dụng cũng như là đè giữ này để nó sáng đèn lên thì nó sẽ à, không còn hạn chế cái nhiệt độ ở que cảm biến nữa nó sẽ nấu cho ta nấu được những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa bạn nào mà đang sử dụng bếp ở nhà mình á muốn sử dụng những cái tính năng đó thì các bạn có thể à, liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được đây tiếp theo vị trí số 5 Paloma mặt men chống xước mã số là 918255 tiếp theo con bếp số 6 đây là dòng bếp Rinnai bếp này được sản xuất vào năm 2018 bếp này cũng đã gắn à, công tắc rang vào đây rồi nè tiếp theo nữa con bếp số 7 đây là dòng bếp Paloma à, model là 360VWA bếp này full chức năng có mặt men chống xước có chế độ nấu cơm nấu cháo nấu nước hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu và bếp nướng nướng là hai tầng lửa vị trí số 8 đây là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước tiếp theo nữa là dòng bếp số 9 Paloma bếp này có mặt sơn tĩnh điện tiếp theo qua vị trí số 10 đây là dòng bếp Paloma bếp này đặc biệt hơn những con bếp khác là nó sẽ không có cái bếp nướng đây bếp này không có bếp nướng nha ừ. Paloma mặt men chống xước không có bếp nướng vị trí số 11 Paloma năm sản xuất của nó là năm 2015 tiếp theo vị trí số 12 dòng bếp Rinnai full chức năng có chức năng nấu nước nè nấu cơm nấu cháo ở bên phải thì nó sẽ có nút 3 giây chế độ rang và nút chọn nhiệt độ chiên ở bếp nướng thì sẽ là nướng hai tầng lửa và có hẹn giờ nướng bếp này là bếp nó có cái mặt sơn tĩnh điện Tiếp theo ở vị trí ở dưới đây thì tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp full chức năng và những dòng bếp à, âm. Đây, thì ở đây sẽ có bếp âm, sẽ có bếp ga âm và bếp từ âm. Thì tiếp theo ở vị trí số 13 này thì đây là dòng à, dòng bếp ga âm mặt men chống xước. <coughs> bếp này thì à, chỉ là được dùng lướt qua thôi. Đây, bếp dùng lướt đây các bạn có thể nhìn qua cái à, đầu chia lửa của nó đây còn rất là đẹp và mà ống điếu bếp này nó được xuất xưởng vào tháng 8 à, năm 2019 còn rất gần tiếp theo số 14 đây là dòng bếp ga âm mặt kính tràn viền hiệu là Rinnai thì nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu đây nướng có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm hẹn giờ nướng ở bếp bên trái sẽ có chế độ nấu nước hâm và chọn nhiệt độ chiên ở bếp bên trong sẽ có chế độ nấu cháo và nấu cơm bếp này thì nó cũng sẽ có hẹn giờ cho cả ba bếp nấu tiếp theo ở vị trí số 15 đây là dòng bếp âm mặt men chống xước mặt men chống xước này nó có cái màu đen thì đây là cái hàng à, trưng bày năm sản xuất của nó là tháng 9 năm 2019 đây nó chỉ à, ra sau cái con hàng dùng nước đây một tháng thôi ừ, hai con này còn rất là đẹp vị trí số 16 là dòng bếp từ âm hiệu Toshiba ở phía trước mặt trước nó sẽ có những cái ờ, nút chọn ờ, bật tắt bếp cho hai bếp nấu ở bên trên và bếp phòng ngoại bên trong và cả bếp nướng ở phía dưới này nó cũng sẽ có cái ốp chọn chức năng của bếp nướng nè và mở tắt mở cho bếp bên ờ, trái và bên phải nè tiếp theo sẽ có thêm một số dòng bếp ờ, ga ga dương full chức năng có mặt kính cường lực ở vị trí số 17 dòng bếp ờ, cao cấp nó sẽ có những cái tính năng là nướng theo loại thực phẩm cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa lửa cái ngọn lửa nướng là nút điện tử ở bếp bên phải nó cũng sẽ có tính năng chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước chế độ hâm và cái nút 3 giây để ta rang nấu đồ khô được ờ, tăng thêm cái nhiệt độ ở que cảm biến là 300 độ ở bếp bên trái nó sẽ có hẹn giờ nấu và chế độ nấu cơm nấu cháo mặt kính cường lực có viền bằng inox thì đối với dòng bếp này á, thì ta phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp tiếp theo ở vị trí số 18 đây là dòng bếp Rinnai thì nó cũng sẽ có những cái tính năng giống như ở ờ, những con bếp full chức năng khác nó cũng có nấu cơm nấu nước nấu cháo nhiệt độ chiên chế độ rang và hẹn giờ nấu hẹn giờ nướng nhưng mà hẹn giờ nấu thì nó chỉ có ở một bếp thôi tiếp theo số 19 đây là dòng bếp Paloma cũng là bếp mặt kính thì dòng bếp Paloma này thì nó sẽ có tính năng nấu nước ở bên trái chọn nhiệt độ chiên và chế độ rang ở bếp bên trái này ở bếp bên phải này thì nó sẽ có hẹn chế độ nấu cơm và nấu cháo đối với dòng bếp Paloma Paloma này á, thì nó sẽ có cả hai cái tính năng là hẹn giờ nấu cho cả hai bếp và hẹn giờ nướng đây nó sử dụng chung một cái đồng hồ hiển thị ờ, đây đây là mô phỏng của cái bếp đây tiếp theo vị trí số 20 được sản xuất vào năm 2016 bếp này cũng là dòng bếp cao cấp đây hiệu Rinnai thì nó sẽ có tính năng là chọn ở bếp bên trái đây nó sẽ có hẹn giờ chế độ rang nè hẹn giờ nấu và chế độ ờ, chọn cái nhiệt độ chiên thì ở cái nhiệt độ chiên này thì ta có thể nó sẽ hiện cái thời gian hiện cái mốc thời nhiệt độ trên ờ, mảng mảng đồng hồ này trên cái bảng đồng hồ đó tiếp theo ở vị trí bên phải này thì nó sẽ có tính năng là nấu cơm nấu nước hẹn giờ nấu và cũng là chọn cái chế độ chiên đây cộng trừ này để tăng giảm cái thời gian và cái nút ờ, nhiệt độ chiên ở đây ở bếp nướng thì nó sẽ có tự động nướng theo loại thực phẩm điều chỉnh cái ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đây và cái nút điều chỉnh ờ, nướng thủ công á đây điều chỉnh ngọn lửa nướng thủ công là nút điện tử và hẹn giờ nướng và đây nó sẽ có những cái chế độ ờ, nướng nữa nó sẽ thêm thêm cái những chế độ nướng bếp được xuất xưởng vào tháng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 và nấu cơm nấu cháo ở bếp nướng thì nó cũng hai tầng lửa và chế độ nướng theo loại thực phẩm đây chọn cái ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đây và cái nút điều chỉnh bằng nút điện tử hẹn giờ nướng thì đó là một số dòng bếp ga và ga âm ga dương bếp từ tôi đã vệ sinh sạch sẽ thì qua đó tôi cũng có một số dòng bếp từ âm chưa vệ sinh thì ở vị trí số 22 đây vị trí số 22 này đây là hiệu bếp National CHMK1G đây là dòng bếp à, tôi sớm chúng tôi chưa vệ sinh thì sẽ để cái giá à, thấp cho các bạn để dễ à, lựa chọn ừ, thì bếp này có cái công suất nấu của nó ở bên ngoài đây là 2 kg ở bên trong là 1 kg 2 tiếp theo số 23 ừ, đây là bản à, chọn của nó đây những cái phím chọn cho từng bếp bên trái bếp nướng bếp bên trong và bếp bên phải đây bên phải thì nó sẽ có cái nhiệt độ chiên ừ. đây là cái công tắc à, nguồn của bếp nè giá là 2 ờ, triệu 9 model là KZ321CE tiếp theo ở vị trí số 24 đây cũng là dòng bếp từ âm thì những cái nút ở đây nó sẽ là những cái nút đều ờ, tắt mở của ờ, từng bếp đây bếp bên phải bếp bên trong bếp bên trái đây là bếp nướng nè các bạn nhấn vô như vậy là nó là sẽ bị tắt bật ra là mở thì vặn này để điều chỉnh cái mức nấu ở phía dưới này nó cũng sẽ có những cái à, chức năng của từng bếp đây và bếp này đây là bếp nướng của nó nè ừ. thì à, bếp nướng bếp nướng thì à, chưa được vệ sinh nên nó sẽ còn hơi dơ tiếp theo vị trí số 25 giá 3 triệu thì nó cũng sẽ có những cái chức năng à, nấu nướng cái chế độ nướng tự động và ở bếp bên phải thì nó cũng sẽ có nhiệt độ chiên nấu nấu cho bếp bên phải bên trái bên trong đây nó thứ tự nè bên phải bên trong bếp nướng và bếp bên trái nè National KZ321G tiếp theo và ở vị trí số 26 cũng là dòng bếp National 321G giá 3 triệu đây hai con bằng giá nhau 25 và 26 giá 3 triệu vị trí số 27 cũng già là giá 3 triệu giá rất là rẻ để cho các bạn dễ à, lựa chọn vậy nó sẽ có những cái chức năng của nó đây National model của nó là KZ321GS tiếp theo số 28 cũng là dòng bếp National KZ321G thì đối với những cái dòng bếp này á trước khi giao thì tôi cũng sẽ test trị những cái tính năng cho các bạn xem và trên cùng ở vị trí số 29 không đánh dấu không định đánh dấu gì hết đây là dòng bếp Hitachi đây và phía trên của mặt của nó đây ừ. sẽ bạn à, cái nút chọn à, mở bếp ở bên phía trên mặt à, mặt ra bếp nè thì để quay lại với video clip của ngày hôm nay á, thì tôi sẽ trở lại với cái con bếp chính của ngày hôm nay để test giao cho khách thì đây là dòng bếp Greenlight model là KGM 64DG đây. ngoại thất của nó đây bếp này được sản xuất vào tháng 2 năm 2015 giờ tôi sẽ test những cái tính năng của nó thì đầu tiên tính năng đầu tiên của nó là khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở hai bếp nấu và một bếp nướng đây bếp nướng của nó đây có mâm và vỉ nướng này bằng inox nè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 nếu mà các bạn cắm suốt như vậy vào bếp á, thì cái tuổi thọ của cái cục pin đó, nó sẽ giảm đi thay vì ta có thể sử dụng được 2 đến 3 năm mà không cần phải thay pin mới đây nhiệt độ cao thì nó đã tự động giảm ngọn lửa lại rồi nè à, cái nhiệt độ là 221 ở bếp bên trái bếp bên phải này có nhiệt độ là 230 còn về pin sạc thì nó cũng có cực âm và cực dương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 thì ở bên shop chúng tôi cũng có gắn thêm một cái loại công tắc rang để các bạn sử dụng để các bạn sử dụng à, cho mục đích là rang nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa <coughs> thì à, bếp này tôi sẽ gắn công tắc rang ở vị trí này thì à, các bạn sẽ sử dụng như thế nào thì mình sẽ bật về vị trí bên trái này thì nó sẽ mở công tắc rang lên ở bếp bên trái này ta có thể nấu được những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa khi các bạn bật về vị trí bên phải này